Xin chào các bạn Thì à, trong ngày hôm qua mình đã đưa đến cho các bạn trong sản phẩm trái siêu chuẩn xuất tính sớm New Vimax của Canada để giúp cho các bạn nám có thể làm tinh trên 20 phút thậm chí lên tới 40 phút tùy theo cơ địa của mỗi người Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn nám thêm một dòng sản phẩm để giúp cho các bạn nám giới có thể kéo dài cái thời gian làm tinh trên 20 phút cho các bạn phẩm này thì các bạn có thể sử dụng một cách an toàn rất an toàn kín đáo và mang lại hiệu quả cực kỳ cao thì trên tay của mình là dòng sản phẩm gel bôi kéo da cho dáng quan hệ Mandy một sản phẩm đến từ hàng Hoa Kỳ đây sản phẩm này với trọng lượng là 28,35 gram các, các anh có thể sử dụng trên 35 lần quan hệ giúp cho các anh tiết kiệm chi phí rất cao đây các bạn ạ đây theo phân chỉnh của nó là bán vô kính nha các bạn có thấy không bán vô kính đây và phía bên dưới này sẽ có phân mã vạch để giúp các bạn có thể yên tâm hơn những lúc mà sử dụng các bạn có thể sử dụng các phần mềm giống như là a chất để có thể kiểm tra về xuất xứ nguồn gốc cũng như những thành phần của sản phẩm này bây giờ mình sẽ xin phép mở sản phẩm này ra để giúp cho các bạn có những cái nhìn chi tiết nhất về dòng sản phẩm game bôi kẻ da thời gian quan hệ Mendeley thì sản phẩm game Mendeley này sẽ có cái ưu điểm như thế nào so với dòng sản phẩm chế xịt chống xuất tinh sớm đây thế khi các anh quan hệ với người phụ nữ thì các anh nếu xịt chữa cháy xịt tế vào á, thì có thể người phụ nữ sẽ phạt hiện là các anh sử dụng một số loại sản phẩm gọi là công cụ hỗ trợ để giúp kéo dài thời gian quan hệ nhưng mà khi các anh sử dụng cái men đi này đây thì các anh có thể bối vào cái phân dương vật của mình trước khi mà quan hệ từ 5 tới 10 phút nếu người phụ nữ có hỏi thì anh có thể nói đấy là một dòng sản phẩm kéo bố trơn các bạn ạ ngoài chi tác dụng kể ra thời gian quan hệ cái men like còn có tác dụng là bố trơn để giúp cho cái quá trình quan hệ của mình trơn tru hơn tránh đi sự khô rát vân vân đây hàng đây cực chuẩn nha bạn hàng chuẩn của Mỹ nhập khẩu chính hãng bên mình thì chuyên cung cấp những loại mặt nhiều loại sản phẩm giúp tăng cường sinh lý nam giới giống như gel kẻ da thay da quan hệ chai xịt chống xuất tinh sớm hay là thuộc cương dương của nhật bản thuộc cương dương của mỹ vân vân thế các anh trang các quý cố nam quan tâm thể liên lạc qua số hotline 0932 052 893 để được tư vấn và hỗ trợ bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đồng với hàng kính đáo nên các bạn hãy cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau